Trung Quốc đang thăm dò Tổng thống Biden bằng hành động khiêu khích Đài Loan hung hăng nhất từ trước tới nay. Chính quyền Biden sẽ xử lý vấn đề Trung Quốc ra sao? Chào mừng đến với Trung Quốc không kiểm duyệt, tôi là Chris Chappell. Tập này được tài trợ bởi Surfshark Alert. Nó sẽ kiểm tra liệu thông tin cá nhân của bạn bị dò dỉ trên mạng hoặc có dò dỉ dữ liệu xảy ra. Chỉ trong vài ngày đầu nhiệm kỳ Tổng thống của Biden, Đảng Cộng sản Trung Quốc đã tiến hành hành động khiêu khích quân sự đầu tiên, điều chiến cơ bay sát Đài Loan. Chỉ vài ngày sau khi Tổng thống Mỹ Joe Biden nhậm chức, Washington và Bắc Kinh đối đầu trong một cuộc khoe khoang cơ bắp trên Biển Đông. Sau những báo cáo từ Đài Loan về một vụ xâm nhập chiến cơ lớn từ Trung Quốc trong ngày thứ hai liên tiếp, cuối tuần vừa rồi chứng kiến một đợt leo thang mới Trung Quốc đã điều chiến cơ và máy bay ném bom thay vì máy bay trinh sát như thường lệ. Đây là thách thức lớn của Đảng Cộng sản Trung Quốc dành cho Biden. Chuyện tới sau khi chính quyền Trump thể hiện sự ủng hộ chưa từng có tiền lệ với Đài Loan, từ bán vũ khí tới các chuyến thăm ngoại giao cấp cao. Pompeo thậm chí còn tái định hình toàn bộ quan hệ Mỹ-Đài. Nhưng liệu đây có phải một cái bẫy với Biden? Phần nào đó thì đúng, Chính quyền Trump cơ bản đã đặt Biden vào thế khiến ông hoặc phải tiếp tục chính sách ủng hộ Đài Loan của Mỹ và chọc giận lãnh đạo Trung Quốc hoặc là phải đổi bài, gửi đi các tín hiệu cho thấy sẽ mềm mỏng với Đảng Cộng sản Trung Quốc. Chính quyền Biden đã bắt đầu bằng một tín hiệu ngoại giao quan trọng là mời đại sứ Đài Loan ở Mỹ tham dự lễ nhậm chức của Biden. Đấy là lần đầu tiên một quan chức Đài Loan tham dự một lễ nhậm chức của Tổng thống Mỹ từ năm 1979. Đảng Cộng sản Trung Quốc cũng gần như ngay lập tức thăm dò Biden. Với những vụ xâm nhập bằng máy bay chiến đấu vào Đài Loan, đáp trả hành động này của Trung Quốc. Bộ Ngoại giao của Biden nói rằng, cam kết của chúng tôi với Đài Loan vững như bàn thạch. Lại còn thêm rằng, một hạm đội hàng không mẫu hạm Mỹ đã tiến vào Biển Đông, quân đội Mỹ cho biết hôm Chủ nhật vừa rồi. Hàng không mẫu hạm này tiến vào Biển Đông hôm thứ Bảy. Cùng ngày, Đài Loan thông báo có nhiều máy bay ném bom và chiến cơ Trung Quốc xâm nhập không phận tại khu vực lân cận quần đảo Đông Sa. Chuyện diễn ra sau hơn một năm, quân đội Trung Quốc liên tục gia tăng áp lực lên Đài Loan. Chiến cơ Trung Quốc đã xâm nhập bất hợp pháp không phận Đài Loan khoảng 380 lần trong năm 2020 và tiếp tục thực hiện hành vi xâm nhập này với tần suất gần như mỗi ngày trong năm nay. Theo Bộ Quốc phòng Đài Loan, chúng tôi đã làm một tập vài tuần trước nói về hành vi xâm nhập này nằm trong chiến thuật chiến tranh vùng xám của Trung Quốc với Đài Loan. Đó là kiểu chiến thuật được lập ra để tiêu hao sức lực của quân đội Đài Loan và khiến Đài Loan khó lòng tự vệ trước Đảng Cộng sản Trung Quốc. Theo một cựu lãnh đạo tham mưu của Lầu Năm Góc, Đài Loan sẽ là củ khoai nóng cho chính quyền Biden. Liệu chính quyền Biden có tiếp tục đứng ra che chở Đài Loan? Tôi hy vọng là có, vì nếu Đài Loan thất thủ, tôi sẽ tìm đâu ra món bánh dứa nho nhỏ ngon lành kia đây. Trong khi đó, lãnh tụ Cộng sản Trung Quốc Tập Cận Bình có bài phát biểu tại Diễn đàn Kinh tế Thế giới ở Davos, nơi ông ta kêu gọi đoàn kết và hợp tác toàn cầu. Vì nếu chúng ta không hợp tác, có thể sẽ có một cuộc chiến tranh lạnh mới. Tất nhiên, Mỹ vốn đã ở trong một cuộc chiến tranh lạnh mới, chính do Đảng Cộng sản Trung Quốc phát động. Nhưng đó không phải trọng điểm. Theo bài phát biểu của Tập, mấu chốt là chúng ta nên cùng bắt tay và để chủ nghĩa đa phương thắp sáng con đường dẫn tới một cộng đồng cùng chia sẻ tương lai cho nhân loại. Đó chính xác là kiểu thông điệp mà Diễn đàn Kinh tế Thế giới ưa thích. Và thực sự đã rất hiệu quả vào lần cuối tập phát biểu tại Davos vào hồi năm 2017. Nhưng giờ là năm 2021 rồi, và không ai còn có thể bắt tay cùng làm bất cứ việc gì được nữa vì virus corona mà từ đầu lan ra toàn thế giới nhờ màn che đậy của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Vậy là trong khi Tập Cận Bình nói toàn lời hay ý đẹp ở Davos, nơi người ta thích nói về những điều tốt đẹp của chủ nghĩa đa phương và hợp tác toàn cầu, thì lần này người ta có chút nghi ngờ. Và họ nên như vậy, vì Tập thực chất đã đề xuất một chủ nghĩa đa phương mang bản sắc Trung Quốc, được thiết kế để đảm bảo rằng tương tác quốc tế sẽ được thực hiện theo góc nhìn của Trung Quốc. Nói ngắn gọn, thông điệp của Tập Cận Bình là Trung Quốc là nước mạnh và phần còn lại của thế giới tốt hơn là nên biết hợp tác. Đó cũng là điều ông ta từng nói vào năm 2017, nhưng có lẽ bây giờ thế giới mới thực sự lắng nghe. Nhân nói về bài phát biểu của Tập Cận Bình ở Davos năm 2017, đoán xem ai là thính giả. Phó Tổng thống lúc đó là Joe Biden. Trở lại năm 2017, Tập có lẽ vẫn gọi Biden là một người bạn cũ như hồi năm 2013. Nhưng liệu họ có còn là bạn cũ vào năm 2021? Đảng Cộng sản Trung Quốc đang hy vọng vậy. Họ đang sử dụng các kênh ngoại giao cửa hậu để thu xếp một cuộc gặp cấp cao nhằm xoa dịu căng thẳng với Mỹ. Họ đang đề nghị hợp tác với Mỹ trong những vấn đề như biến đổi khí hậu và đại dịch virus corona. Vậy lập trường của chính quyền Biden trong vấn đề này là gì? Ngoại trưởng Antony Blinken đã nói rằng Mỹ Trung có thể hợp tác trong những vấn đề như biến đổi khí hậu. Nhưng cũng tái khẳng định rằng ông tin Trung Quốc đang phạm tội diệt chủng với người Duy Ngô Nhĩ, một kiểu thông điệp nhiều chiều. Trong khi đó, chính quyền Biden đã ra tín hiệu họ sẽ không gấp rút gặp gỡ giới chức Trung Quốc. Tại một cuộc họp báo cuối tuần trước, thư ký báo chí Nhà Trắng Jen Psaki đã thông báo chính sách Trung Quốc của chính quyền Biden. Dùng từ kiên nhẫn chiến lược. Tôi có thể nghe thấy Tập Cận Bình đang run rẩy một cách kiên nhẫn. Nếu kiên nhẫn chiến lược không thực sự hoàn toàn khiến các đồng minh của Mỹ ở châu Á yên tâm, thì Bộ trưởng Quốc phòng mới của Mỹ là Lloyd Austin đã tái khẳng định cam kết của Mỹ với Nhật Bản sẽ bảo vệ quần đảo đang tranh chấp với Trung Quốc. Trong tiếng Nhật, quần đảo này có tên là Senkaku. Còn nếu Mỹ không bảo vệ đồng minh trước Đảng Cộng sản Trung Quốc, thì quần đảo này đổi tên thành Senkaka. Chính quyền Biden cũng đang chịu áp lực từ các nhà lập pháp Cộng hòa đòi duy trì cách tiếp cận cứng rắn với Trung Quốc. Các thượng nghị sĩ Marco Rubio, Ben Sasse, Tom Cotton và Mitt Romney thậm chí đã viết hẳn một lá thư cho Bộ trưởng Ngân khố của Biden là Janet Yellen, nhắc nhở việc này. Lá thư viết, là cố vấn chủ chốt cho Tổng thống Biden về các vấn đề an ninh quốc gia có liên quan tới những công cụ quyền lực và phức tạp nhất trong nền kinh tế. Điều then chốt là bà phải thể hiện cho Quốc hội thấy rằng những quyết định của bà sẽ xem xét đầy đủ những nguy cơ từ phía Đảng Cộng sản Trung Quốc nhắm tới Hoa Kỳ. Thư này xuất hiện sau bài phát biểu mở đầu của Yellen tại một phiên điều trần xác nhận trước Ủy ban Tài chính Thượng viện. Bà này đã không đề cập tới Trung Quốc hay Đảng Cộng sản Trung Quốc. Phe Cộng hòa và Dân chủ sau đó đã hỏi bà về Trung Quốc. Bà nói rằng chính quyền Biden sẽ nhận diện các hành vi bất hợp pháp, bất công và lạm dụng của Trung Quốc. Thêm rằng, Trung Quốc rõ ràng là đối thủ cạnh tranh chiến lược quan trọng nhất của chúng ta và bên cạnh kiên nhẫn chiến lược. Chính quyền Biden có vẻ đang tiếp tục chiến lược giống với thái độ của chính quyền Trump, coi Trung Quốc là đối thủ cạnh tranh chiến lược. Dưới thời Obama, Trung Quốc được xem là đối tác chiến lược. Michael McCall, thành viên cấp cao nhất của Đảng Cộng hòa trong Ủy ban Đối ngoại Hạ viện, cũng kêu gọi Biden giữ lời hứa, cứng rắn với các công ty mạng xã hội Trung Quốc như TikTok. Biden đã nhất trí với chính quyền Trump rằng TikTok là một mối quan ngại thực sự. Vậy là về cơ bản, trong bối cảnh quân đội Trung Quốc quấy rối Đài Loan và áp lực từ phe Cộng hòa tại quê nhà, ai cũng muốn xem Biden sẽ xử trí vấn đề Trung Quốc ra sao. Cho tới nay thì mọi việc đều tốt. Nhưng thực sự, Tổng thống Biden nên xuất hiện trên Trung Quốc không kiểm duyệt để thể hiện quan điểm của mình. Philippines đang phản đối một luật mới của Trung Quốc mà họ gọi là một lời đe dọa chiến tranh. Luật bảo vệ bờ biển Trung Quốc được thông qua hôm thứ Sáu vừa rồi cho phép lực lượng này tiến hành tất cả các biện pháp cần thiết gồm cả sử dụng vũ khí khi chủ quyền quốc gia, quyền chủ quyền và quyền tài phán trên biển bị đe dọa bất hợp pháp bởi các tổ chức hoặc cá nhân nước ngoài. Vậy là, bây giờ lực lượng bảo vệ bờ biển Trung Quốc có thể nổ súng hoặc bắt giữ các tàu nước ngoài tại các vùng biển tranh chấp. Nghe có vẻ đáng sợ vì Philippines và Trung Quốc có rất nhiều vùng biển đang tranh chấp. Nhưng Philippines đã thử kiên nhẫn chiến lược chưa? Tôi có thể chắc cú mà nói rằng Biển Đông sắp sửa cần thêm rất nhiều sự kiên nhẫn đấy. Và có thể là thêm nhiều hàng không mẫu hạm Mỹ nữa. Tập này được tài trợ bởi soft Circle Alert các vụ dò dỉ dữ liệu lớn diễn ra thường xuyên, như vụ Capital One năm 2019 ảnh hưởng tới 100 triệu người Mỹ, hay vụ Equifax năm 2017 làm lộ dữ liệu gần 150 triệu người Mỹ. Dù cho các vụ hack này có phải do Trung Quốc làm hay không, thì dữ liệu cá nhân của bạn có thể bị lộ, như số thẻ tín dụng, số dư ngân hàng, số an ninh xã hội và nhiều thông tin khác. Nếu lo lắng về các vụ dò dỉ dữ liệu, ăn cắp danh tính, dò dỉ mật khẩu hay tin tặc, bạn nên sử dụng SoftSock Alert. SoftSock Alert sẽ thông báo khi dữ liệu của bạn bị lộ. Nhờ đó bạn có thể thay đổi mật khẩu, đóng các tài khoản đã bị lộ hoặc chuyển sang công ty mới. Và trong thời gian có hạn, bạn có thể tiết kiệm 75% cho một năm sử dụng SoftSock Alert, cộng thêm 3 tháng và được sử dụng SoftSock VPN miễn phí. Khuyến mại đặc biệt này giúp bạn chỉ mất 47.88 đô la cho một năm sử dụng. Để nhận khuyến mại, truy cập softstock.deals uncensored alert và sử dụng mã uncensored alert. Hãy kiểm soát sự an toàn trên mạng, quản lý thẻ tín dụng và bảo vệ mật khẩu email. Truy cập softstock.deals uncensored alert để tìm hiểu thêm. Một lần nữa tôi là Chris Chappell. Hẹn gặp lại.